Thân chào bạn, tôi biết rằng có rất nhiều các bạn khi mới tham gia thị trường và thậm chí là đã tham gia thị trường rất lâu nhưng khi ứng dụng các phương pháp phân tích kỹ thuật vào trong đầu tư của mình thì đều bị thua lỗ hoặc là đầu tư không hiệu quả. Và đâu là nguyên nhân dẫn đến bị thua lỗ, đâu là nguyên nhân dẫn đến thất bại thì hôm nay tôi sẽ chia sẻ với quý vị các bạn cách thức để chúng ta khắc phục những nguyên nhân đó Trước kia khi tôi mới tham gia thị trường, cũng giống như tất cả các bạn đang ngồi đây, tôi ứng dụng rất nhiều các loại phân tích kỹ thuật khác nhau, học rất nhiều phương pháp đầu tư khác nhau, nhưng tuy nhiên đều không có kết quả. Và thậm chí là sau khi mà tôi ứng dụng vào thì không những tôi có kết quả tốt mà thậm chí là kết quả của tôi đi xuống ạ. Và tôi biết rằng là việc mà hiểu rõ từng cái hệ thống phân tích kỹ thuật đó là một yếu tố, là một nguyên nhân dẫn đến chúng ta có thể thành công hay là thất bại trong quá trình đầu tư của mình. Như chúng ta đã biết, trên thị trường thì chúng ta có rất nhiều các công cụ phân tích, trường phái, phân tích kỹ thuật khác nhau. Những chẳng hạn như là nến, như chẳng hạn như là Ichimoku, uh, ờ, sóng Elliott, các đường trung bình động MA, RSI, rất nhiều các công cụ khác, mẫu hình và tất cả những công cụ như vậy nếu bạn không biết ứng dụng, bạn không biết áp dụng thì bạn có thể dẫn đến thất bại và thậm chí là thất bại nặng nề. Và đầu tiên tôi muốn nói với các vị các bạn đó là gì ạ? Cái sai lầm đầu tiên của phần lớn những nhà đầu tư khi áp dụng phân tích kỹ thuật đó là chúng ta muốn kiếm tiền thật nhanh. Chúng ta khi mà chúng ta học về phân tích kỹ thuật á, thì thực tế là chúng ta chưa hiểu rõ được cái công cụ phân tích kỹ thuật như thế nào mà chúng ta lại áp dụng và chúng ta muốn kiếm thật nhanh để có lợi nhuận nhanh. Tuy nhiên khi mà chúng ta không hiểu rõ về các công cụ phân tích kỹ thuật ứng dụng như nào mà chúng ta ứng dụng sai thì dẫn đến cái sự thua lỗ của chúng ta. Đó là điều tất yếu, đó, đó là cái điều mà phần lớn mọi người khi ứng dụng mà chúng ta không hiểu nó về nó thì rõ ràng chúng ta làm sai thì dẫn đến quá trình thất bại và đấy là nguyên nhân chúng ta thất bại của đó là nguyên nhân thất bại của phần lớn các nhà đầu tư và bạn biết rằng là muốn kiếm tiền thật nhanh khi mà chúng ta chưa nạp đủ về lượng khi mà lượng chưa đủ thì làm sao chất thay đổi được nên chính vì vậy nếu bạn muốn học phân tích kỹ thuật thì thay vì chúng ta đầu tư thật nhanh thì các bạn cần phải hiểu rõ sâu về cái hệ thống của bạn khi mà các bạn ứng dụng vào trong lĩnh vực đầu tư chứng khoán đầu tư phái sinh hoặc là đầu tư forex đấy là những cái mà bạn cần phải nắm rõ à, tiếp theo đó là sai lầm cũng là cực kỳ quan trọng đó là sai lầm về tư duy ạ à, 60% thành công trong lĩnh vực đầu tư chứng khoán đó là liên quan đến tư duy ạ à, tư duy là gì ạ bạn biết rằng là các công cụ phân tích kỹ thuật nó sẽ phù hợp với các trường phái khác nhau, các giai đoạn thị trường khác nhau. Bạn không thể sử dụng nến cho đầu tư dài hạn được. Bạn không thể sử dụng các đường uh, RSI cho đầu tư dài hạn được bạn không thể được dùng MACD trong đầu tư dài hạn được đó là những công cụ cực kỳ ngắn hạn nhưng khi mà bạn áp dụng cho đầu tư dài hạn thì bạn có thể gặp rất nhiều rủi ro và bạn còn nhớ rằng là những cái công cụ như nến hoặc là Ichimoku hoặc là rất nhiều công cụ khác nữa thì có thể nó sẽ phù hợp với những cái hệ thống như đầu tư phái sinh, đầu tư forex bởi vì đó là những cái công cụ biến động nhanh và khi bạn áp dụng những công cụ vào thì bạn có thể có những cái kết quả khác hơn so với và đầu tư chứng khoán bởi vì uh, mỗi một cái hệ thống khác nhau với một cái lĩnh vực khác nhau thì nó có sự chuyển động khác nhau với chứng khoán thì bạn biết rằng là nó có sự chuyển động chậm hơn rất nhiều so với những cái hệ thống đầu tư phái sinh nên khi mà áp, bạn áp dụng những cái tư duy khác nhau vào thì bạn có thể dẫn đến là cái sự đầu tư của bạn không hiệu quả và khi bạn đầu tư không hiệu quả thì cái quan trọng nhất là bạn sẽ uh, mất cái phương hướng ạ khi bạn mất phương hướng bạn mất phương hướng và bạn không tin vào cái hệ thống đầu tư của bạn nữa thì dẫn đến bạn càng đầu tư bạn càng tham gia vào thì bạn càng lỗ nhiều đó là cái công đó là lý do mà rất nhiều người khi mà ứng dụng không rõ các ờ, công cụ ứng dụng như nào cho hợp lý chẳng hạn như là với sóng Elliott thì bạn biết rằng là sóng alert là một cái hệ thống để xác định những xu hướng của một cổ phiếu hoặc là thị trường chung ở trong giai đoạn uh, chủ yếu là trong giai đoạn dài hạn nhưng khi mà bạn đầu tư mà bạn không tìm được chính xác cái điểm mua của sóng iốt thì bạn vẫn có thể bị thua lỗ bởi vì trong sóng nó lại có những sóng nhỏ nên chính vì vậy thì đây là cái công cụ định hướng chứ không phải là cái công cụ bạn tham gia vào và trong sóng iốt thì nó có một cái công cụ khác nữa đó là các uh, dãy Fibo nhưng tuy nhiên các bạn biết rằng là việc mà ứng dụng thì các bạn phải hiểu rõ rằng trong một số lĩnh vực thì có một cái quy luật đó là quy luật cung cầu là quy luật cực kỳ quan trọng nên khi bạn không hiểu rõ về quy luật cung cầu bạn ứng dụng và bạn có thể bị sai khi mà bạn thiếu cái quy luật đó tại vì mỗi lĩnh vực khác nhau thì bạn cần phải ứng dụng với công cụ khác nhau và với những cái lĩnh vực mà biến động lớn thì có thể quy cột luật cung cầu ờ, do nó dao động rất nhanh nên có thể là bạn có thể xử lý trong vòng một vài giờ hoặc là có thể trong một vài ngày nên cái sự tác động của nó nó không quá lớn nhưng nếu bạn ờ, ứng dụng trong cái lĩnh vực đầu tư chứng khoán thì nhất quyết bạn cần phải ứng dụng vào những cái quy tắc đó là quy tắc cung cầu và bạn có thể áp dụng các công cụ khác nữa để kết hợp vào cũng không sao cả tuy nhiên đó là cách thức để bạn uh, có thể biết rằng là khi bạn ứng dụng thì bạn cần phải hiểu rõ rằng là cái công cụ nào ứng dụng cho lĩnh vực nào thay vì bạn cứ học tất cả những cái phương pháp khác nhau ứng dụng các phương pháp khác nhau vào một lĩnh vực rồi sau đó thì các bạn thấy là các phương pháp của bạn nó có thể là dẫn đến một cái tình trạng là gì ạ à, phương pháp A thì à, báo mua phương pháp B báo bán và các bạn tất cả các chỉ báo của bạn hay là các AD kết, kết tơ của bạn nó có sự chỉ báo gần như là ngược chiều nhau dẫn đến bạn à, mất phương hướng và thậm chí là bạn có thể mất rất nhiều tiền khi mà không hiểu rõ được cái cái cái công cụ của bạn và cái sai lầm tiếp theo đó là sai lầm bạn không có kế hoạch à, kế hoạch đầu tư là một yếu tố cực kỳ quan trọng à, bạn muốn đạt mục tiêu trong lĩnh vực đầu tư chứng khoán bạn cũng cần phải có kế hoạch bạn muốn mua cổ phiếu bạn cũng có kế hoạch và tôi biết rằng là phần lớn mọi người khi mà uh, tham gia thị trường hoặc là khi đầu tư phái sinh đầu tư forex thì họ chỉ lên thị trường và tìm kiếm những cái điểm mua cái điều đó thực sự là rất nguy hiểm thông thường thì ờ, kế hoạch của chúng ta khi mà áp dụng trong lĩnh vực đầu tư nó giống như là cái mục tiêu mà bạn viết để bạn hoàn thành một công việc nào của bạn nên chính vì vậy mục tiêu nó chính là cái định hướng để ờ, giúp chúng ta hướng đến mục tiêu thì kế hoạch để đầu tư cũng là gần giống như là cái mục tiêu để giúp chúng ta định hướng xem là chúng ta có nên mua cổ phiếu hay là mua nên bán cổ phiếu ra thị trường. Và bạn biết rằng trong kế hoạch thì nó có 3 phần. Phần thứ nhất là các bạn sẽ cần phải xác định cái định hướng hay là à, cái biểu đồ của, của cổ phiếu hoặc là uh, của cái thị trường mà bạn tham gia vào xem là cái biểu đồ đó nó đang trong quá trình tích lũy hay là chuẩn bị đi lên hay là đang phân phối hay là trong quá trình đi xuống thì từ những cái biểu đồ bạn hiểu khi mà bạn phân tích và cái hệ thống phân tích kỹ thuật của bạn á, thì bạn biết rằng là cổ phiếu của bạn đang là thời điểm mua vào hay là bán ra thì khi bạn biết được cái cái điều đó thì chúng ta sẽ lên kế hoạch là mua ở điểm nào hoặc là bán ra điểm nào đó là cái thời điểm mà chúng ta cần phải lên kế hoạch trước thay vì chúng ta lên diễn đàn nghe một ai đó nói là cổ phiếu này tốt lắm cổ phiếu kia tốt lắm và chúng ta mua vào và dẫn đến là chúng ta mất phương hướng khi mà cổ phiếu đó nó không đúng theo cái kịch bản mà chúng ta đưa ra và cái cuối cùng trong cái hệ thống đầu kế hoạch mà các bạn cần nắm rõ đó là gì ạ chúng ta cần phải biết rằng thời điểm mà chúng ta mua xong thì chúng ta cũng cần phải có một cái thời điểm mà chúng ta cần phải cắt nếu chúng ta gọi là vi phạm cái tỷ lệ cắt lót và thứ hai nữa là chúng ta cũng cần là tính xem là tỷ lệ mà chúng ta được lãi bao nhiêu trong cái khoảng khung thời gian bao nhiêu để chúng ta có thời gian hoặc là có thể chốt được lời khi mà cổ phiếu của chúng ta đạt đến kỳ vọng như vậy thay vì chúng ta cũng không có kế hoạch chốt cũng không, không có kế hoạch cắt lót thì dẫn đến chúng ta bị thua lỗ và phần lớn mọi người đều bị thua lỗ đó là nguyên nhân như vậy và một cái điều mà tôi nghĩ là cực kỳ quan trọng nữa là điều bốn đó. đó là gì ạ à? chúng ta uh, chúng ta biết rằng là trong tất cả các hệ thống đầu tư việc hiểu rõ các bước đi của nó việc hiểu rõ cái sự vận động của nó hay là việc mà sử dụng các quy luật của nó khi mà chúng ta áp dụng vào ở ờ, trong hệ thống đầu tư của mình và khi mà chúng ta hiểu chúng ta hiểu thì chúng ta sẽ đưa vào tiềm thức của chúng ta rất nhanh bởi vì cái tiềm thức của chúng ta nó là một cái phần cực kỳ quan trọng nó là cái chỉ hướng cho chúng ta đi đúng hướng và nếu mà tiềm thức của chúng ta nó bị sai nó phản ánh và nó bị mâu thuẫn với chính nội tâm của chúng ta thì dẫn đến là chúng ta sẽ rất khó để đầu tư thành công chẳng hạn như các bạn biết rằng trong thời gian vừa qua khi mà tôi chia sẻ đó là gì ạ chia sẻ về cái bùng nổ theo đà thì không phải là tôi mua trước ạ tôi không mua trước và tôi phải đợi đến khi nào có phiên bùng nổ theo đà có cái phiên gì ạ có có phiên chúng ta gọi là phiên đỡ cung tại vì cái phiên mà đỡ cung hay là nếu trong VSA thì nó có gọi là SOS 6 nó phải có một cái lực tham gia lớn của các nhà đầu tư và chúng ta biết rằng là sau khoảng độ 3 phiên bởi vì để cho là thị trường nó có sự ổn định trước khi mà nó có sự phiên bùng nổ theo đà thì thời điểm đó chúng ta mua thì thị trường chung có thể nó sẽ tạo đáy hoặc là nếu nó không tạo đáy thì cái điểm đó nó là điểm an toàn cao nhất và ở đây tôi muốn nói cho các bạn là nếu các bạn hiểu rõ về cái hệ thống đầu tư, hiểu rõ được cái quy trình vận động của một cái hệ thống về phương pháp biểu đồ, chẳng hạn như tôi muốn chia sẻ cho bạn ờ, một cái mẫu hình để các bạn có thể hiểu rõ được là à, nếu các bạn mua quá sớm thì bạn có thể bị thua lỗ nếu bạn mua quá muộn thì bạn thấy cổ phiếu của mình sẽ tăng rất mạnh và bạn có thể là không dám mua nữa nên chính vì vậy thì việc mà chúng ta có kế hoạch hay việc mà chúng ta tìm kiếm cái thời điểm mua đó là yếu tố quan trọng quyết định chúng ta có thể thành công hay là không thành công chẳng hạn như là nếu các bạn đang quan sát đây tôi đang nói về cái biểu đồ à, biểu đồ này à, tôi gọi là một cái mẫu hình biên độ thu hẹp có lẽ là rất nhiều các bạn cũng đã biết biểu đồ này rồi rất nhiều các bạn cũng đã nắm được cái biểu đồ này rồi tuy nhiên để hiểu rõ được biểu đồ này thì gần như rất ít người hiểu rõ và thứ hai nữa là việc mà chúng ta biết nhưng chúng ta không hiểu nó là một cái vấn đề khác rồi cái thứ ba nữa là ứng dụng mà bị sai rất nhiều người áp dụng ứng dụng bị sai thì chúng ta dẫn đến là chúng ta bị thất bại và dẫn đến chúng ta bị hoang mang không biết là cái này nó có đúng hay sai và quan trọng nữa là chúng ta cần phải nắm rõ là thời điểm chúng ta ứng dụng ở đây tôi có thể chia sẻ các bạn uh, thấy được rằng là nó có quá nhiều người người ngoài kia khi mà ứng dụng những cái biểu đồ này trong việc đầu tư chứng khoán của mình họ không biết họ không hiểu và họ nghe một ai đó nói mua họ mua nghe một ai đó nói bán họ bán và họ dẫn đến gì ạ bị hoang mang và mất cái niềm tin vào chính bản thân mình à, chẳng hạn nếu các bạn biết rằng là một quá trình mà cổ phiếu giảm à, tương đối là mạnh tuy rằng nó không phải là mạnh lắm là 28, phải bao nhiêu 28,8% thì các bạn biết là sau một quá trình giảm này thì cổ phiếu nếu thực sự là cổ phiếu tốt thì nó cần phải một cái xu hướng tăng đây là một cái cần phải một cái xu hướng tăng và bạn biết là khi mà cổ xu tăng hồi trở lại thì nó có hai cái lực uh, bán ra rất mạnh đó là cái nhà đầu tư nhỏ lẻ uh, họ đã mua lỗ đã mua ở đây ạ đã mua ở vùng đáy này và lúc này họ bán ra bởi vì họ đã có lãi khoảng 20% và những nhà đầu tư phía trên này họ cũng bán ra để họ thu họ thu lại cái phần vốn đã đã mất họ đã bị lỗ rất nhiều và lúc này họ bán ra để biết rằng là họ đã hòa vốn thì đây hai cái áp lực bán ra như vậy thì lúc này uh, là lúc mà big boy họ có thể đạt tức là đạt để cổ phiếu có thể giảm uh, cùng với cái đợt uh, bán tháo của hai cái lực uh, cung ra ở đây rất lớn thì dẫn đến là gì ạ dẫn đến là cổ phiếu tiếp tục giảm vậy cái phương án kỹ thuật ở đây các bạn cần phải nắm rõ là gì tất cả quá trình lên này này nó cần phải là khối lượng lớn đầu tiên chúng ta cần phải khối lượng là rất lớn để thứ nhất là chúng ta biết rằng là giai đoạn này là những nhà tạo lập họ đang thu gom để kéo lên ạ họ đang thu gom bởi vì phần đáy này là họ đã thu gom hết với khối lượng cạn kiệt vấn đề thứ hai nữa là chúng ta biết rằng sau khi nó gặp đỉnh như này thì với cái điều chỉnh nếu trong trường hợp nó điều chỉnh khoảng 18 hoặc là 20 19 phần trăm 19 phần trăm ở đây ạ 18 19,8 phần trăm ở đây thì thông thường những cái cổ phiếu này có tăng rất là khó bởi vì cái áp lực khi mà cổ phiếu giảm khoảng 20% này thì áp lực cung cầu trên này là rất lớn. Thì một số các bạn khi mà uh, cho cái vùng này nó chính là cách tách tay cầm bởi vì chúng ta không hiểu rõ về bản chất của nó thì khi mà chúng ta mua ở những vùng này chúng ta bị thua lỗ tiếp ạ có rất nhiều người thì bắt đầu vẽ đây là cái tách tay cầm bởi vì cái vùng này nó quá là sâu bản chất của tách tay cầm hay là bản chất của những cái mẫu hình này nó giống như là một cái người khi người ta nhúng cái khăn mặt vào nước ạ bạn như thấy là nhúng cái khăn mặt vào, vào nước thì mỗi một lần vắt họ sẽ thu gom à, lần đầu tiên có thể họ thu gom được số lượng uh, giả sử tương ứng là 28 phần trăm 28 19 phần trăm lần thứ hai họ lại rũ ra và họ thu gom được 19,8 phần trăm và tiếp tục như vậy thì họ lần thứ ba họ thu gom được 10 phần trăm và lần thứ tư họ thu gom được 5 phần trăm mỗi lần thu gom đến một lúc mà cái lượng cung trên thị trường bắt đầu nó cạn kiệt thì thời điểm lúc này là lúc à, chúng ta mình mua vào thì ở trong cái cổ phiếu này các bạn cần phải nắm rõ những cái đặc điểm như sau bởi vì khi mà chúng ta không hiểu rõ những đặc điểm thì dẫn đến là chúng ta mua mang tính chất là mua theo cảm tính và chúng ta biết rằng cổ phiếu này cổ phiếu rất tốt nhưng khi mà chúng ta mua vào cổ phiếu giảm 19% và đợi đến 2-3 tháng cổ phiếu không lên nên khi ở đây các bạn nhớ nhớ rằng là đầu tiên chúng ta phải nhìn được cái xu hướng của cái đường SRI à, MACD. Đây là cái những cái đường trung bình của MACD và bạn biết rằng đường MACD nó là chỉ hướng cho định hướng cái xu hướng của cổ phiếu lên ạ. Và bạn biết là ở đây MACD 200 là xu hướng đang dốc lên và bạn biết là cái xu hướng của 200 này đang là tích cực. À, cái đường của 150 đang nằm phía trên mà a 200 và bạn thấy là những cái đường 50 cũng tương tự như vậy và đặc biệt là cái đường giá nằm trên cái đường 20 đường trung bình động của ngắn hạn thì bạn biết rằng đây mới là định hướng đây là định hướng thôi nó không thể nào cho các bạn những cái điểm mua trên cái các đường này cắt nhau được và tôi biết rằng là có rất nhiều người sử dụng cái đường MA 20 cắt MA 50 là mua sau đó MA 20 cắt 50 là bán thực sự nếu bạn mua trong quá trình xoay quay như vậy thì bạn gặp rất nhiều rủi ro và bạn không hiểu rõ được cái quy luật cung cầu bởi vì trong đầu tư thì ba quy luật nó là quan trọng nhất đó là quy luật cung cầu bởi vì tất cả những cổ phiếu muốn tăng được thì nó phải là gì ạ cầu lớn hơn cung hoặc ngược lại và bạn ờ, hiểu rõ được cái bản chất của cung cầu dựa vào những cái giá và khối lượng thay vì chúng ta chỉ sử dụng giá thôi những cái phương pháp mà kết hợp giá khối lượng nó là phương pháp mà chúng ta độ an toàn nhất còn những phương pháp mà người ta chỉ sử dụng cái đường giá ở phía trên đó, nó chỉ sử dụng trong forex thôi nên bạn tư duy bị sai dẫn đến bạn bị sai và trên thị trường thì người ta có rất nhiều người chỉ sử dụng cái ờ, nguyên đường giá ở phía trên và áp dụng cho cái việc mà đầu tư nên bạn thấy là thực sự nó không có nhiều kết quả và bạn biết rằng là ở trong cái ví dụ này thì bạn biết rằng là cái thời điểm mà cái lượng cung mà nó nhỏ nhất biến động nhỏ nhất thì lúc này là lúc bạn mua thì lúc khi bạn mua xong thì cổ phiếu có thể tăng rất là mạnh còn nếu bạn mua trước ở giai đoạn này có thể bạn sẽ thấy rằng là thời gian bạn mua xong có thể đầu tư dài hạn sau đó thì cổ phiếu lại về đúng cái máng mà bạn mua ở trước đó và sau đó thì bạn lại bán ra thì cổ phiếu lại tiếp tục về cái máng uh, tiếp đó và bạn đã mua và dẫn đến là cái thời gian bạn đợi chờ trong cái khung thời gian này có thể 3 6 tháng cổ phiếu không lên. Tiếp theo bạn thấy rằng là việc mà bạn bán ra thì cổ cổ phiếu lại tăng rất là mạnh khi mà ờ, có thể tăng đến hai ba trăm phần trăm và với cái việc tích lũy này với cái hiểu rõ này thì bạn biết là cổ phiếu của bạn có thể tăng bao nhiêu lâu ạ có nhiều người thì thấy nó rung lắc ở đây thì bán ra và chúng ta chỉ lãi được 10 15% thôi ạ. Nhưng nếu có nhiều người người ta hiểu rõ được cái cái cái biểu đồ này, cái sự tích lũy này thì cổ phiếu của chúng ta có thể là chúng ta biết rằng lên đến 100 đến 200% và chúng ta không bị bỏ lỡ cái gì ạ, bỏ lỡ cái chi phí cơ hội chúng ta khi mà chúng ta mua đúng thời điểm và chúng ta biết rằng cổ phiếu của chúng ta có thể tăng bao nhiêu phần trăm. Đó chính là là một trong những cái biểu đồ ờ, rất đơn giản để các bạn có thể biết được và trong thị trường thì chúng ta biết rằng là nó có quá nhiều các biểu đồ mỗi một cái sơ đồ này thì nó lại một dạng mẫu hình khác nhưng về bản chất các bạn biết rằng các bạn phải hiểu rõ được ờ, sự vận động ở đây nó có những cái yếu tố về khối lượng ra sao Tuy rằng ở đây ờ, không có khối lượng như các bạn biết rằng trong cái vùng này nếu mà phân tích thì những cái khối lượng ở trong VSA người ta phân tích khá kỹ khối lượng nó như thế nào, biến động giá ra sao để chúng ta biết rằng là các nhà đầu tư lớn, các nhà tạo lập họ đang phân phối hay là đang tích lũy cổ phiếu. Và thay vì chúng ta mua theo dạng cảm hứng mà chúng ta không biết rằng là à, phân phối tích lũy ra sao. Chẳng hạn với cái mẫu hình đầu tiên thì bạn thấy là cổ phiếu giảm rất mạnh, hai phần trăm sau đó tích lũy tăng rất mạnh. Với cái mẫu hình tiếp theo thì các bạn thấy là cổ phiếu không giảm, tích lũy phẳng và tăng rất nhanh. Và với mô hình số 3 thì các bạn thấy là cổ phiếu đã bị gãy kênh và với các nhà đầu tư nhỏ lẻ hoặc các nhà đầu tư không có kinh nghiệm thì các bạn thấy là những cái quá trình gãy kênh như này hay chúng ta gọi là những quá trình check out thì chúng ta thấy là chúng ta sẽ bị rũ bỏ và cổ phiếu sẽ tăng như vũ bão và chúng ta thấy là mỗi kịch bản nó đều có những cái mẫu hình cụ thể rõ ràng để chúng ta biết được và những mẫu hình này nó nằm trên một cái uh, hệ thống quy luật đó là quy luật nỗ lực thành công quy luật nhân quả quy luật cung cầu và những quy luật đấy bạn cần phải hiểu rõ hiểu rõ bản chất và nếu bạn nắm rõ bản chất thì tâm lý của chúng ta sẽ không ảnh hưởng thì bạn sẽ thấy là tâm lý chúng ta sẽ rất là bền vững và đấy là lý do vì sao uh, chúng ta có thể đầu tư chiến thắng thị trường còn nếu bạn không hiểu rõ tâm lý thì bạn mua xong cổ phiếu bị lỗ Đấy, vì cái quá trình tích lũy chưa đủ bạn mua xong cổ phiếu giảm bị lỗ bạn mua xong cổ phiếu bị sách out bạn lỗ và bạn bán ra thì cổ cổ phiếu sẽ tăng ở ầm nên chính vì vậy chọn thời điểm mua nó là yếu tố quan trọng muốn chọn được thời điểm mua thì bạn cần phải gì ạ cần phải hiểu rõ được cái mẫu hình muốn hiểu rõ được mẫu hình thì bạn cần phải nắm rõ được bản chất của từng vấn đề trong mẫu hình của nó từng cái thành phần trong mẫu hình này nó vận động ra sao thay vì bạn chỉ sử dụng mấy đường trung bình động mới cái gì ạ à? mới đường MACD hoặc là những cái đường khác mà bạn cần phải nắm rõ được bởi vì những mẫu hình nó là liên quan đến sự tích lũy của các nhà tạo lập, liên quan đến tích lũy của các nhà đầu tư lớn. Đây chính là cái cách thức mà để các bạn có thể hiểu rõ và nắm rõ được trong quá trình đầu tư của mình. Một lần nữa thì à, xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe, theo dõi cái sự chia sẻ của tôi ngày hôm nay. À, chúc các bạn có buổi tối à, thực sự là nhiều niềm vui. Và nếu các bạn thấy hay, video này thấy hay thì hãy comment ở phần dưới và hãy đăng ký kênh để uh, những cái video tôi tiếp tục phát thì bạn sẽ là những người đầu tiên có thể theo dõi những video của tôi ngày hôm nay. À, xin cảm ơn rất nhiều.